gặp được thằng cha nó nha tôi chửi trong bản mặt thằng cha nó cái thứ con quan chết chủ cái thứ mà không biết dạy con ê, ê bình tĩnh bình tĩnh cái này nặng lắm đó nha nặng không lắm có nặng mới chửi có mấy câu mà nặng gì anh nổi tiếng là ngày xưa anh cự có câu nào hay anh chỉ cho tôi tôi qua tôi chửi cái thằng cha nó nha cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó để thằng cha nó không biết dạy nó trời ơi sao lóng ra anh bèo quá vậy ta tôi hỏi anh có câu nào hay anh chỉ cho tôi chữ nghĩ sao nhìn mặt thằng cha nó rồi kêu trời ơi là sao anh coi tôi chữ rồi học hỏi nè ông nội mày không biết dạy thằng cha mày để cho mày đi phá làng phá xóm tao quánh chết cha mày cái thứ mà con quan con quan chết chủ cái thứ này đó nghe cha mày không dạy mày để ra đường tao sẽ dạy mày cái thứ mày đó nghe tôi nói thiệt với anh ờ cái này chơi được nè anh tôi sẽ dùng cái này nè tôi cào nguyên cái bàn thờ dòng họ nhà nó tôi đổ xuống sông mới vừa bụng tôi tôi nói thiệt với anh á nhà nông mình là mấy ờ cái này đi tôi gặp thằng cha nó nha tôi sẽ xả trên đầu thằng cha nó tôi xả xuống vậy nè để cho biết thế nào là lễ độ đừng có ờ cái này cũng chơi được luôn cái này đó là tôi sẽ nói ông nội mày không biết dạy thằng cha mày để thằng cha mày không biết dạy mày tao sẽ xin phép quánh cho thằng cha mày chấn thương sọ não luôn phải chơi như vậy nó mới được anh hiểu không chứ để nó coi thường hay quá anh năm ơi anh đưa cái chiêu này là hết nhìn ra thằng cha nó luôn anh nhiều chiêu quá luôn á tôi sẽ dùng cái dây này tôi lấy cái dây xích này tôi quấn quanh người thằng cha nó y như đòn bánh tét vậy đó rồi tôi lấy một cây nứa tôi đập dập dập dập ra rồi tôi kẹp cây nứa trong nách thằng cha nó tôi tôi nắm cây nứa tôi vuốt phá anh tưởng tượng cái nách thằng cha nó như cái đống bùi nhùi không chơi như vậy mới lợi gan anh nhiều chiêu cảm ơn anh luôn bây giờ anh làm ơn anh chỉ cho tôi biết nhà nó ở đâu đi tôi qua tôi xử thằng cha nó liền nhà nó ở đâu ở ở ở đây ở đây nhưng mà phải chỉ chỗ nào nguyên cái xóm này ai biết nhà ở đâu anh phải chỉ chính xác thằng cha nó tôi qua tôi vớt thằng cha nó liền chính chính xác nhìn theo hướng tay à mày coi cho kỹ nha sáu ảnh à, à. mày thấy nó không đâu đâu đây đâu không phải tôi nhìn lại ờ à, đó mày định làm đại bàng mà gãy cánh rồi phải không mày chân cẳng mà đứng không yên mà rung hết rồi phải không mày mặt mày khi phát hiện ra tao mày xanh lè phải không mày người việt nam quê dễ biết lắm bây giờ mày hút sáo mà nó kêu tao con mày kêu kêu kêu coi kêu kêu không không có hút hút mày thổi bong bóng hả mày hả nãy giờ cái lộn hết hơi à du đứa đứa nào tên du kìa ê du sit down please hả hả you sit down là lại gì mày ngồi xuống đây mày giỡn mặt cái tao nó ờ, hồi nãy giờ ngồi nhiều quá nó xuống máu cái chân bây giờ là để đứng đây cho nó đỡ, bị xuống máu rồi, rồi chạy cho